ba không có À thưa anh, Forpat không có ở Việt Nam đâu anh em ạ à. Hiện tại chưa có, một vài tháng sau nó sẽ có Ok, sau này có Theo những nghiên cứu của nhà khoa học cho biết, trước Fort Everest 2022 này này này với dung này là dung dịch AdBlue uh, mà luôn có dung dịch AdBlue để, để bảo vệ xe mà uh, à, AdBlue không phải là không phải uh, nước dung dịch AdBlue không phải là dung dịch dịch nước rửa kính kính kính dung dịch khác hoặc ha, hoặc và xăng xăng vân vân